What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đi đập hộp một con bàn phím cơ đến từ hãng Skylong Và con bàn phím này thì được ship từ bên nước ngoài về thông qua cái sàn thương mại điện tử Banggood Nếu ai chưa biết về cái sàn thương mại điện tử này thì đây là một trong những cái sàn thương mại điện tử rất là lớn và có hỗ trợ ship cốt toàn thế giới luôn Rồi ok, bây giờ mình sẽ cùng đập hộp nha Rồi về cái hộp có công nắm phím này thì các bạn nhìn thấy đó, nó không có gì đặc biệt hết ngoài một cái logo và cài vòng ở ngay giữa hộp thôi. Cái đó thì đối với mình khá là ấn tượng, à, không cần thiết phải quá màu mè đâu. Ở phía trong hộp thì chúng ta sẽ thấy là chiếc bàn phím rất là nhỏ gọn. Đây là thể loại bàn phím 60% nằm ở ngay giữa đây. À. Ở trong đây thì chúng ta có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng nữa. Và cái tờ này thì các bạn nên giữ lại nhé tại vì những cái bàn phím 60 phần trăm thì nó sẽ phải sử dụng rất là nhiều phím tắt đó và cái này nó có hỗ trợ tiếng Anh nữa cho nên các bạn có thể sẽ dễ dàng sử dụng hơn ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một cuộn dây kép đây dây kép rời và chúng ta sẽ có thêm một cái nhổ switch một cái nhổ keycap nhỏ nhỏ xinh xinh một cái hộp đựng ở trong này thì chúng ta sẽ có những gì nhỉ ở trong này thì chúng ta sẽ có thêm những cái keycap thêm nữa đó chúng ta có khoảng thêm à, ba cái keycap thêm nữa như các bạn thấy thì đây là một con bàn phím với thiết kế layout là 60% Nó chỉ bao gồm những phím chữ và một hàng phím số ở trên đây thôi Không có bao gồm những cái nút như là hàng F hay là hàng numpad Ngoài ra thì cái cảm quan đầu tiên khi mà trên tay chiếc bàn phím này thì đó là cái bộ keycap rất là ấn tượng Nó sẽ có ba màu chính đó là màu trắng, màu xám nhạt và màu đỏ cái nút ESC ở đây sẽ là màu đỏ và chất liệu của keycap sẽ là keycap PPT đai sub ngoài ra thì những cái ký tự này được in rất là sắc nét ngay ở phía giữa keycap và theo mình được biết thì riêng cái bộ keycap như thế này thì giá của nó khoảng tầm 3 đến 500 ngàn tùy nơi một cái đặc biệt nữa mà khi mình mở hộp chiếc bàn phím này thì cái profile của cái keycap này là profile DSA tức là tất cả các hàng của các bàn phím nó sẽ bằng nhau chứ nó không có nhô cao thấp như chuẩn OEM hay là chuẩn FA về cái profile này thì nó cũng tùy người không phải người nào cũng thích gõ cái profile này tại vì nó sẽ cho cái cảm giác giống giống như là những chiếc bàn phím mà bàn phím của laptop ấy, thì nó sẽ bằng phẳng hết luôn chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái khung của em này khung của em này sẽ là bằng nhựa và nó cũng rất là dày dày hơn hẳn những cái con bàn phím 60% khác mà mình đã từng trên tay con của mình đây thì là phiên bản màu trắng nha các bạn ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái logo của nhà sản xuất và bốn cái chân cao su rất tiếc thì em này lại không có cái lẫy để nâng hạ độ cao của bàn phím à, mặc dù bàn phím đã được vát một góc cao lên như thế này tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải nâng hạ để cho phù hợp về switch của em bàn phím này với cái bàn phím mình đang sử dụng đây là bàn phím Brown Switch của Gateron. À, Gateron thì rất là nổi tiếng rồi, các bạn không cần chắc mình cũng không cần phải nói nhiều và cái đặc biệt nữa đây là cái switch quang thì switch quang thì nó sẽ hỗ trợ đó là cái tốc độ truyền nhận nhanh hơn và đồng thời nó cũng sẽ hỗ trợ chống nước luôn tuy nhiên switch quang thì các bạn không thể thay thế các cái dòng switch cơ khác được mà phải sử dụng chính switch quang này thì mới, mới có thể thay thế được các bạn nhé mặc dù nó hỗ trợ thay nóng nhưng mà các bạn phải lưu ý điều này ngoài ra ở trong hộp thì chúng ta vẫn còn có một cái sợi dây cáp khá là đẹp dây cáp được bọc dù cực kỳ chắc chắn luôn và sử dụng chuẩn đó là chuẩn Type C sang USB đó, với cái chuẩn như thế này thì các bạn có thể dễ dàng mình mua một cái dây cáp ở ngoài mình thay thế cũng được rất là tiện lợi mình rất là thích sử dụng cái chuẩn như thế này và tất nhiên à, con của mình đang sử dụng đó là phiên bản dùng dây chứ không phải là không dây cho nên là các bạn phải cắm dây thì mới sử dụng được nhé ngoài ra thì ở trong hộp của nó còn tặng cho chúng ta thêm ba cái nút ở đây chúng ta sẽ thấy đó là option nút option nút uh, comment và nút control cái này thì chúng ta có thể thay thế cho những cái nút phía đây à, tùy vào cái layout mình sử dụng nếu mà mình sử dụng layout dành cho Mac thì chúng ta có thể thay thế ba cái nút này vào cho nó phù hợp Ok bây giờ mình sẽ cắm thử chiếc bàn phím này lên nhé phía trên này chúng ta sẽ nhìn thấy có cổng tai xỉ ngay đây chúng ta cắm dây cáp vào à, như các bạn đã thấy thì cái hệ thống đèn led của em này là hệ thống đèn led RGB 16,8 triệu màu đó, chạy rất là đẹp nhưng mà cái bộ kỳ keycap này thì lại không hỗ trợ xuyên led cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy được led tỏa ra ở phía dưới chân mà thôi à, nhưng mà led con này cũng khá là mạnh cho nên chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được rõ các cái chế độ đèn led của em này nhé bây giờ mình sẽ tắt bớt đèn ở trong phòng đi rồi sau đó mình sẽ cho các bạn xem các cái chế độ đèn led của em này Who's not tonight? như các bạn đã thấy thì em này có rất là nhiều chế độ đèn led tuy nhiên thì đây là 10 chế độ mặc định thôi à, con này còn có thể sử dụng phần mềm riêng để mình chỉnh sang các chế độ đèn led khác phức tạp hơn rất là nhiều và nó có hỗ trợ rất là nhiều chế độ đèn led ở đây thì mình không thể nào mà sâu hết được ngoài ra thì trong các chế độ đèn led này chúng ta sẽ thấy có một cái chế độ đèn led khá là hay đó là về chế độ đèn led nháy theo nhạc đây mình đổi cho các bạn xem nhé đó khi mà mình nói thì các bạn nhìn thấy đây nó sẽ nháy theo cái tiếng động xung quanh ví dụ như mình à, gõ bàn đó nó sẽ nháy giống như những cái trình nghe nhạc mà khi nó có cái biểu đồ tăng giảm âm lượng ở ờ, trong các cái trình nghe nhạc á, khá là hay và nó cũng là đèn led RGB luôn khi chúng ta dùng sử dụng âm lượng to thì nó sẽ nháy mạnh hơn đây là một tính năng mà mình thấy nó khá là thú vị đấy nhất là đối với những bạn nào mà hay nghe nhạc à, bật ra ngoài bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó là cái phần cảm giác gõ cũng như là âm thanh của em âm thanh gõ của em này à, và em này đang sử dụng là brow switch cho nên nó sẽ không có tiếng clicky à, như các bạn đã thấy thì cái tiếng của Brown thì nó sẽ không có lách tắt và nó chỉ nghe tiếng thục thục ờ, và cái cảm giác của Brown thì nó sẽ nặng hơn Red một chút nhưng mà nó sẽ trong cái cảm giác đi qua một cái khắc thì ờ, cái này cũng tùy người thôi có người thích có người không tuy nhiên thì mình vẫn thích dòng red sweet hơn tại vì nó êm ái và nó sẽ cho cảm giác mượt hơn rất là nhiều ngoài ra thì một cái điểm mạnh của em này là những cái bộ keycap này gõ rất là sướng tại vì nó là keycap ppt sân đó khi mình gõ thì không hề có cảm giác nghe tiếng lọc sọc luôn rất là đã đây cái step của nó làm rất là ổn luôn và mình thấy là cái step của con này thì nó cũng được lúc sẵn rồi cho nên là khi mình gõ thì cảm giác nó mượt hơn rất là nhiều so với những cái step gốc ok như vậy là mình đã đi đánh giá sơ qua chiếc bàn phím Skylong con này có mã sẽ là SK61 và phiên bản của mình đây là phiên bản dùng dây còn ngoài ra thì nó còn có cả phiên bản không dây nữa à, tuy nhiên không dây thì chúng ta phải để ý một chút tại vì rất là nhanh hao pin nếu mà chúng ta bật led RGB lên Ok vậy à, chúng ta sẽ tổng kết em này lại với cái giá chỉ khoảng tầm hơn một triệu thì các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này à, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái layout khá là gọn gàng 60% dễ dàng bàn đi à, đèn led RGB sập sình luôn có cả chế độ led theo nhạc và chúng ta sẽ có một cái bộ keycap rất là ngon PPT Dai Sub tuy nhiên thì chuẩn của nó sẽ là chuẩn DSA thì cái này các bạn lưu ý nhé và rất tiếc thì con này hiện tại đang không có bán hàng chính hãng ở tại Việt Nam mà nó chỉ bán thông qua một trang thương mại điện tử bên nước ngoài đó là trang Banggood à, nếu các bạn à, có nhu cầu mua thì có thể đặt hàng phía link phía dưới nhé và cái Banggood này thì nó hỗ trợ ship đến tận nhà của các bạn tại Việt Nam luôn Ok, à, thế các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Hãy để lại comment ở phần bình luận nhé. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!